Hello, xin chào các bạn rồi mất lương tư thật buồn nản nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như chưa hề quen biết cùng đôi mắt này năm xưa là tao hoàn tôi cho những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói buồn cách từ bao ngày từng không bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho tim em em nghẹn ngào thôi trách nhau chi cuộc tình rồi giờ đây xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi nhổ quên chuyện tình xưa lâu lắm em đi vẫn đôi mình đừng để thành bao chưa bao lần không bước vai tôi trong những đêm lạnh lùng rồi ngày tháng im trôi buồn đời chia ai lo tay tiếng sông bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mất nỗi buồn cho kỷ niệm tim nghẹn ngào ôi tránh nhau chi chuyện tình dù dở dáng đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng xưa lơ làng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi dù quên chuyện tình xưa lơ làng xin mời quý vị nhiều vì đã theo dõi video của Nam Hai Hoàng nếu mà 对，对，对。